ta về đây hôm nay để cho con hay bài thơ thứ 12 đó con à Thánh thần ban phát Thánh thần ban phát Đạo pháp thiên đình giáo hóa chúng sanh trong cơn sàng cháy bước vào thượng ngương thượng ngương thánh đức mở ra tới kỳ tương lai sắp tới đạo pháp thiên đình làm chủ pháp môn cho toàn nhân loại đó là pháp môn của trời ban xuống huyền bí quyền uy bởi có thánh thần làm thầy tâm linh dẫn dắt dân tình tâm linh dẫn đạo cho người biết sống thuận dưới ý trời ắt sẽ bình yên tâm linh dẫn dạy con người biết sống hòa ái lẫn nhau không gây nghịch cảnh chỉ làm điều hay thánh thơ hôm nay đến đây tạm dừng